nay là sinh nhật của bạn Đồng đúng không? Đó các bạn từng bạn một hãy chúc mừng sinh nhật cho Đồng bằng cách hít vô thật hơi thật sâu là thật to chúc mừng sinh nhật bằng cách happy birthday thật to thật dài làm sao cho vượt qua được số tuổi của mình đó là vượt qua vòng loại đó rất đơn giản thôi ví dụ như năm nay chú hè mini là năm tuổi rưỡi đúng không chú hè mini sẽ happy birthday qua vòng loại có cơ hội lấy quà đặc biệt là các iPhone X được chưa rồi bạn đầu tiên con giới thiệu tên tuổi các con tên gì phú mấy tuổi rồi 7 tuổi đúng không? Bây giờ Vũ lại chúc mừng sinh nhật cho bạn đồng bằng cách hít vô Happy birthday đủ 7 giây là có quà Hiểu luật chơi chưa? Đâu rồi? Hiểu luật chơi chưa? À chưa hiểu bước qua đây à lập gia đình chưa à, chưa nói chưa có gì đâu rồi 12 tuổi giờ con hãy chúc mừng sinh nhật cho đồng một cách hồ happy birthday thật to thật dài đủ 12 giây là có quà sẵn sàng chưa một hai ba bắt đầu happy birthday gì vậy mới bốn à làm lại nha một hai ba happy birthday như ờ, lời tôi chúc mừng bước qua đây rồi còn con tên gì minh mấy tuổi rồi chín lập gia đình chưa chưa à được rõ ràng ok mấy tuổi chính đúng không happy birthday kéo dài chính đi hương chơi không vậy rồi không phải bảy tuổi đúng không happy birthday bảy giây nào một hai ba rồi nghe thì cướp cướp qua con mấy tuổi rồi sáu rồi hết vô ba hai một happy birthday rồi khuyến mãi cho ba giây luôn bước qua đây chúc mừng con đến là con mấy tuổi rồi Dạ, 8 tuổi Rồi, 1, 2, 3 Happy birthday Very good à, Chứng tỏ nãy giờ ai cũng ăn ngoan giỏi đúng không? Đến lượt con, tự chúc mừng sinh nhật cho mình luôn Mấy tuổi? À, được bước sang tuổi thứ bảy chúc mừng bằng cách happy birthday trời buồn đâu sao nhắm nổi 7 giây không cố gắng lên nha một hai ba bắt đầu happy trời ơi hôm trước con xin chợ ông ông nhăn nhưng mặt thị ác liệt đó chè đúng rồi được mấy tuổi bảy tuổi hả dễ dạ, thương quá làm gì mà cống tay dữ kìa rồi mình nhận lên happy birthday nào một hai ba bắt đầu Ôi chúng ba tuổi hả? Phải không? Tôi nhớ Rồi bây giờ Thảo hãy chúc mừng sinh nhật cho anh nào một hai ba Thôi bây giờ happy birthday thường quá Thảo hát một bài nha Tặng mọi người không? Thảo biết bài happy birthday không? Vâng, thưa quý vị, và liên tục chương trình đã thay đổi không khí xin mời các quý vị hãy cùng cho một tràng pháo tay thật to dành cho nữ ca sĩ đã từng thi rất nhiều chương trình đờ bó nhí, giọng hát việt nhí vượt qua vòng nào hoặc không không biết ngày hôm nay thuê hết 400 triệu về đây phục vụ cho tất cả vị Ủa sao nữa hả? May quá mà Bảy hát có bài thì phải hát 10 bài là banh cái áo luôn rồi Đúng rồi Rồi còn thí sinh cuối cùng Mấy tuổi rồi? Có 6 tuổi Rồi bạn học cùng lớp hẹn Dạ, không đúng không? Rồi bây giờ chúc mừng sinh nhật nào bà cách hô Happy Birthday dài nhất có thể xem được bao nhiêu nha một hai ba bắt đầu Happy Birthday dạ, Gì vậy mày? Dài cuối cánh dài hết cỡ rồi Nãy giờ ai có nhiều không? ai có ngoan không? Mới vô hả? Rồi cố gắng lên một hai ba hít vô Thở ra hít vô một hai ba bắt đầu Quá xuất sắc Vậy chứng tỏ nãy giờ bạn nhỏ ở đây ai cũng ăn ngoan Ai cũng ăn giỏi đúng không nào Xếp lại một hàng cho chú Hèm mới đi Rồi xếp lại một hàng